xong lập tức chạy đi đừng có mở ra Vậy là ăn cướp là huấn luyện Có gì có thể giúp được ông Anh muốn lấy sinh tiết của em Hả Trao cho tôi đi Không được em mất rồi Anh có súng đó à, Để em hỏi giùm anh xem cô gái ngồi cái bên có hay không Later Hỏi lẹ đi được Jenny à Mày còn hay không Đồ điên Đừng có làm bậy nha Cái thằng đó nó có súng đó Lẹ chút đi Tôi cũng đâu có Cô cũng có Mấy năm trước có Bây giờ mới hết rồi Đừng có nói chơi nha Tôi cấp lắm á Ở bên ngoài còn có nhiều người đợi nữa Tôi có súng máy đó nha Nếu không cần như vậy Thì tôi cửa số 9 Hỏi đó mày mập đó đi Tôi nghĩ cả ngân hàng chứ còn mình cổ Phải thôi đó. Chỉ mình cô ta có Ngân hàng gì kỳ cục quá vậy Tôi có lầm lẫn không đây chứ Cô có hay không Có Tôi có súng máy đi nha Có không Ừ có tôi có Đưa lẹ lên tôi gấp lắm rồi Hả gấp dữ vậy hả <laughs> Đương nhiên rồi mở lên Ít ra cũng phải dẫn người ta ra ngoài ăn bữa cơm coi hát cái đỡ Cho người ta vài tháng để người ta chuẩn bị tâm lý chứ Bỏ đi rồi sao Nói chuyện bậy bạ Không có thời gian nữa lẻ lên đừng có dùng bạo lực như vậy Em sẽ trao cho anh mà yên tâm đi Đừng có nói bằng cái miệng Trao lẹ lên đi Hả Chỗ này Cho bằng cách nào Thì mang ra đây đặt ở trên cái bàn này đi nè Cô hỏi làm sao Hả Làm sao trao trên bàn chứ Nếu như không để lên bàn Thì từ trong kia quăng ra đi Hả văng ra hả Tụi có súng đó Mau lên Ờ à, à, được được được được được được Làm gì vậy à! Anna, à, anh là người đàn ông trực tiếp nhất trên đời mà em đã gặp đó Hả? Trời chuyện gì vậy? Phải rồi sao té vậy chứ? Thôi không, trời quá Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Ây da! Anna, à, anh cũng biết đông người bất tiện lắm phải không? 10 giờ tối đêm nay, gặp mặt ở trạm đường sắt, cửu long đường, hả? Hay là tối nay chúng ta dọn phòng họp đi Ba của tôi đang ngoài để bắn chim Nó không có nhiều ông ta Cô không sao chứ Miss Hồ Vào phòng ông bà đi Được hey. Mở phòng hả Xịt cái gì Đi ra ngoài đi Đi đâu Muốn đi Quảng Châu cũng được mà Nè Anh một cái Tôi một cái Chú lầm rồi Đâu có làm chứ, thứ này rất mỏng nữa. Vậy à? Phải Tôi tuyệt đối không phải là loại người mà chú tưởng đâu nha Và tôi cũng không bao giờ dùng Ê, cầm lễ đi, người ta là con gái tốt Nhớ đừng có hại người ta nha, biết không hả? Đi là được rồi, nói nhiều quá vậy Đồ <laughs> điên Có lộn không đó Nhà của tôi biểu tôi ra phố Có phải ông là ba ở cho Tinh Tinh không? À, phải chính tôi à, đúng rồi đó ừ, kẹo đó mà Chứ mình gum thôi ừ, ừ, ừ. Mình đi học đi Anh tưởng tôi ngốc hả Anh làm tôi thất vọng lắm Ây à là lấy quên sách nữa rồi Sao mà hay quên quá vậy ta à. Thiệt là cứ quên hoài Hả? Cái tiếng gì vậy Hả? À. nè nè nè lần này tiếp tay tôi đi ha mau lên mau lên mau lên mau lên mau lên đi mà <laughs> đáng kiếp đáng kiếp ê cái cậu hồn xin cười lớn tiếng như vậy mời lên đây đi ha mời lên đây tôi đây lên đây cậu tên gì vậy châu tinh tinh còn cậu Quỳnh Tiểu Quy <laughs> Cậu tên gì? Châu Tinh Tinh Còn cậu? Quỳnh Tiểu Quy <laughs> Ê cậu học trò này Cậu tên gì đó hả? Châu Tinh Tinh Bây giờ tụi mình bắt đầu đó nha Cậu cháu Tinh Tinh Cuộc thí nghiệm mà mình đang làm này á Hơi phức tạp một chút Cần phải ghi nhớ có trật tự Nếu không có trí nhớ thì rất là nguy hiểm đó Hiểu không Sorry Thầy nói cái điều quan trọng nhất cuộc thí nghiệm này là Trí nhớ Nếu như mà không có trí nhớ Rất là nguy hiểm đó ừ.